quy định à, chế tài hay là cái công nhận về homestay là chưa có và khi bạn mua những cái này thì nó ngoài những cái việc mà là có thể là nó rẻ à, bạn có thể dễ dàng đầu tư hoặc là vì một cái mục đích gì đó bạn à, đầu tư được nhưng mà nếu mà giấy tờ không ổn định hoặc là khi mà chưa có một cái luật nào một cái chính sách nào quy định cho farmstay thì khi bạn mua cái timestay thì à, nó cũng có cái rủi ro nếu bạn chấp nhận được đó thì bạn cứ làm thôi và à, hôm nay tôi làm cái video này cũng ờ, không phải là để chỉ nói về vấn đề đó mà cũng để muốn chia sẻ với các bạn à, nếu mà bạn muốn làm timestay thì bạn sẽ ờ, cần phải làm những cái gì ha thì ờ, khi mà bạn làm farmstay đầu tiên bạn phải xem rằng là cái đất khu vực đó có tất nhiên là sẽ chỉ có một ít là đất ở thôi còn lại nó có thể là đất trồng cây lâu năm à, có thể là đất uh, nông nghiệp chẳng hạn nhưng mà bạn tránh những cái đất mà ví dụ như đất lâm nghiệp hay đất uh, hoa màu mà ngắn ngày quá thì cái đó không thể nào mà chuyển đổi ra à, ra đất uh, sở hữu được ha thì uh, bạn sẽ xem xét à, nếu mà là đất nông nghiệp thì uh, bạn có chấp nhận làm cái điều đó hay không à, nếu có làm thì mình nếu mà chấp nhận thì bạn cứ làm thôi rồi uh, khi mà nói về cái việc mà nếu mà làm homestay ờ, thì mình sẽ làm như thế nào thì đầu tiên đó khi mà làm homestay bạn phải xác định được là à, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng của bạn và cái khách và cái việc mà bạn à, mục tiêu bạn à, mua cái farm, cái farm này à, bạn sẽ xây dựng cái farm này để làm gì để có thể là có cái nguồn thu hàng tháng hay là bạn sẽ phát triển bằng cách là à, bạn sẽ quy hoạch và sau đó bạn sẽ bán lại à, bạn bạn quy hoạch xong rồi bạn sẽ à, cho những cái cây trồng những cái vật nuôi vào cái những cái khu vực đó sau đó bạn sẽ bán lại cho à, khách hàng hoặc là bạn sẽ phục vụ khách hàng những cái kiểu mà giống như là dịch vụ á, cho khách hàng tới trải nghiệm và mình sẽ thu cái dịch vụ đó tùy bạn khách hàng mục tiêu thì à, à, khi mà bạn à, làm time stay đó thì cái à, mục đích của bạn là hướng tới cái cộng đồng những người mà yêu uh, thiên nhiên ha yêu lối sống xanh yêu uh, uh, quan tâm đến tiếp sức khỏe đặc biệt là sức khỏe về tinh thần à, mà khách hàng này thì có thể là ở trong và cả ngoài nước tại vì khi những uh, thường là ngay sau cái dịch covid này là mọi người à, đổ xô đến những cái vùng mà là có cái không khí tốt có nhiều cái uh, cây uh, và những cái vùng mà xa xa một chút ha à, mục đích là có thể là tránh dịch mục đích cũng có thể là à mình sẽ cảm thấy là nó xa thành phố xa những cái à, môi trường bị ô nhiễm thì mình cảm thấy là mình sẽ happy hơn thì cả người à, khách hàng ở trong nước lẫn ngoài nước họ đều à, thích cái điều này thì à, đó à, bạn là phải à, xác định được cái à, chính xác được là cái tệp của bạn là ai rồi à, cái mô hình à, farmstay đó là cái mô hình mà vườn rau ao cá rồi vật nuôi ha rồi à, có thể là nơi là à, nơi trải nghiệm những cái à, trải nghiệm mà những cái việc mà phải làm những như người nông á rồi nông nghiệp rồi làm trồng trọt hay là nuôi nuôi con này con kia gì gì đó thì cho khách hàng cái sự trải nghiệm đó cho họ tới sống những cái à, ngày ở đó trở thành nông dân thật sự thật ha thì à, đó cũng là một cái dịch vụ rồi à, ở đó thì du khách sẽ được à, trải nghiệm những thực tế ha thông qua những cái hòa nhập cái cuộc sống ở đó và tiếp xúc những cái người dân bản địa ở đó luôn thì bạn phải à, lên tất cả những cái à, mục tiêu và những cái kế hoạch làm cho nó rõ ràng như vậy cái thứ à, <clears throat> bạn phải nắm được là ba cái yếu tố quan trọng khi bạn làm homestay cái yếu tố đầu tiên đó là cái tính kết nối bạn phải kết nối được với chính quyền địa phương à, và kết nối được với cộng đồng những người mà yêu ờ, thích cái lối sống này rồi bạn phải truyền tải cái thứ hai đó là bạn phải truyền tải được cái câu chuyện à, cái fan này nó cái usb của nó là gì có một số thì à, họ à, giống như hôm trước bạn tôi cũng chia sẻ ha là anh ấy đang làm à, chuẩn bị làm cái farm stay ở hòa bình thì nó ngay cái à, cái cái cái, cái thác cái gì sông đà hay là gì đó à thì thì đó cũng là một cái cái ờ, cái dịch vụ ha mà họ sẽ khai thác cái thế mạnh ở cái địa phương đó hoặc là uh, có nhiều cái loại hình uh, dịch vụ khác nhau bạn sẽ khai khai thác là địa phương đó họ có những cái gì họ có những cái gì đặc trưng thì bạn sẽ khai thác vào cái ngay cái đặc trưng của cái địa phương đó rồi cái thứ ba đó là mà khi mà bạn làm farmstay bạn phải có cái tính linh hoạt nè có cái uh, sự sáng tạo ha à, tại vì á, khi mà bạn mà làm du lịch đã khó mà làm du lịch và kết hợp với nông nghiệp nó còn khó hơn thì bạn phải xem xét và nếu mà nó không làm được việc này thì mình sẽ xoay chuyển việc khác chẳng hạn nói chung là cái tính linh hoạt phải cao và cái sự kiên nhẫn cũng phải là cao luôn tại vì á, cái này không phải là đầu tư à, ngắn hạn ha mà nó sẽ là chung và dài hạn 3 năm năm 7 năm thì khi mà nó hình thành lên à, một cái farm đầy đủ thì nó sẽ khác còn à, bạn mà không dành thời gian bạn không dành à, ừ, ừ, sức lực và tài chính cho nó thì nó cũng khó có thể phát triển được rồi à, khi mà mình đầu tư vào cái farmstay á, thì liệu rằng nó có bị phá sản hay là có bị nguy cơ thất bại gì hay không tất nhiên cái gì khi mà đã gọi đầu tư thì cái gì cũng 50 50 ha cái việc mà bạn phải dự trù tất cả các việc đó nếu mà bạn làm không đúng hay làm không có phù hợp với nhu cầu của những ờ, khách hàng thì họ không sử dụng thì bạn cũng không thể nào mà bán được dịch vụ hay là bán được cái sản phẩm của bạn à, rồi ờ, bạn phải cần làm những gì để mà có thể phát triển cái farm stay của bạn đầu tiên là bất cứ một cái việc gì à, dù dù bạn kinh doanh bất cứ một ngành nghề gì dù lớn dù bé bạn đều phải học hỏi à, bạn phải à, đi học và bạn phải đi qua những cái farm stay khác à, hoặc là bạn có thể làm cho những homestay đó để bạn học hỏi kinh nghiệm kinh nghiệm về quản lý kinh nghiệm về xử lý tất cả những cái việc mà diễn ra ở ở cái farm đó tại vì mình mình ở trong thành phố à, mình cũng không biết được nhiều về cái nghề nông thì mình phải phải trải nghiệm thực mà mình phải có những cái uh, bài học thì mình mới rút ra được cái cách mà mình làm như thế nào cho tốt rồi uh, mình phải uh, xác định được cái lợi thế của cái địa phương đó ở địa phương đó có những cái lợi thế gì à, mình sẽ phát triển ha ở cạnh đó người ta sẽ làm khu du lịch chẳng hạn hoặc là ở trên đó ở cạnh đó nó sẽ có những cái thác cái suối hay là những cái uh, những cái khu mà làm điện gió nó có nó cũng đẹp hay là gì đó à, bạn sẽ khai thác cái vấn đề đó rồi uh, bạn uh, phải uh, xác định được uh, đúng cái tệp khách hàng mục tiêu để bạn có thể ra được cái chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp rồi ừ, tiếp theo cái cuối cùng đó là bạn phải chắc chắn một điều là bạn phải đi uh, đi làm ở cho những cái farm shop để bạn học tập ha và đây là cái loại hình đầu tư lâu dài tôi nhắc lại một lần nữa ha đây là một cái loại hình đầu tư lâu dài nên á, là bạn phải cần tính toán à, tất cả những cái điều cần thiết để duy trì à, ví dụ về vốn nè về cái à, cái sức lực của bạn bạn đổ vào cho nó ha thời gian bạn phải đổ vào trong cái farm đó à, đầu tiên bạn phải tập trung trồng những cái cây cối ha ờ, những cái cảnh quan ờ, sau đó bạn sẽ xây dựng cái cơ sở hạ tầng để có thể kết nối được được với những cái à, hạ tầng ở xung quanh để họ ví dụ khách họ còn dễ dàng họ đến rồi khi mà mọi thứ nó đã ổn rồi thì bạn mới bắt đầu bạn à, bắt tay vào khai thác Ờ, khai thác thì bạn cũng phải đăng ký những cái giấy tờ liên quan tới du lịch lữ hành chẳng hạn hay là những cái uh, stay, homestay hoặc là khi mà bạn ờ, bạn bạn quyết mà bạn ví dụ bạn kinh doanh cái về bất động sản thì bạn sẽ chia những cái khu đó thành những cái khu để bạn bán lại cho khách hàng thì bạn cũng phải có giấy phép này từ đầu ha nói chung là tùy cái việc kinh doanh của mình mình định hướng cái việc đó như thế nào thì mình phải chuẩn bị nó phải có cái lộ trình và cái quy trình để làm cái điều đó đó là một vài cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn à, đã hỏi tôi cái câu hỏi là à, có làm time stay được hay không ha thì à, tôi à, mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn à, luôn luôn gặp nhiều cái thuận lợi à, và thành công cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, xin à, hãy chia sẻ cái video này cho một ai đó họ đang cần cái thông tin này À, và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video mới lên mới à, khi tôi mời à, đăng ký cái video mới lên cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại